anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới âu lo chạy theo những ánh sao đêm ngày cứ trôi trước mặt thành phố đã sáng đèn ta cứ lặng lẽ chạy thật mau yêu thương chẳng nói kịp thành câu biết đâu liệu mai còn thấy nhau còn nhìn thấy ánh mắt của em để nhìn anh đôi tay này sẽ không xa rời nhảy với anh đến khi đôi chân dạ rời hát anh nghe những câu ca từ ngày xưa cũ thì thầm khi anh nghe em vẫn còn bao niềm mơ ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé trời một giây không thấy nhau như một đời cô đơn quá trời mù mây bỗng nhiên ngã xanh khi em khẽ cười một ngày anh biết hết nguyên do của những nhân vui trong đời là về duyên kiếp kia đưa ta gần lại với nhau Và anh sẽ bị lên che chở cho em Was a boy not a man cho em Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia Và tình yêu em cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em Yêu em như a fat kid love cake Nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dừng hoa trên môi khi em hôn môi anh đấy yo không có happy ending mỗi bên mình ta viết thêm trang mới nối dài cộng đi trong mơ nơi xa kia xanh biết xanh biết thiên đàng bên em nơi đây anh biết anh biết bao đêm đã qua yên bình có thêm chúng ta nghe lòng